tb phải ờ, chạy khỏi nơi này mới được không không thể nào dám ở đây được, được. chào các bạn Hiện tại là mình đang ờ, đứng trước một ngôi nhà mà đã bỏ hoang rất là lâu luôn Thì nói là ngôi nhà này lúc trước là xảy ra một vụ án mạng trong gia đình Nên ờ, mọi người không còn ở đây nữa nha mọi người Đó Mà cái ngôi nhà này á đặc biệt có một cái mình thấy rất là kỳ lạ luôn nó ở ngoài á, là nó xây kiến trúc rất là lạ luôn trên đó thì ngói bình thường không nói nhưng mà hai bên phía bên dách là mình thấy ờ, xây bằng ờ, đá nha mọi người xây bằng đá thì bây giờ đây toàn cảnh ngôi nhà về phía về sau lưng của TBL đây bây giờ TBL mời mọi người cùng ờ, TBL đến review và khám phá ngôi nhà này nha mọi người đó xem nó ờ, rùng rợn đến mức nào nha đó thì mình đứng đây mình nhìn vô mình thấy nó ờ, rất là lạnh người luôn nha mọi người rất là lạnh luôn rồi let's go giờ chúng ta sẽ ờ, cùng đến với video này nha mọi người các anh chị cô bác lại đến với video tiếp theo của TBL và hôm nay TBL sẽ giới thiệu đến mọi người một ngôi nhà mà nơi đây nghe nói đã từng xảy ra một vụ án mạng nha mọi người bây giờ chúng ta sẽ à, đi vào trong ngôi nhà đây thì mình sẽ à, cho mọi người thấy nè đây là bên trong ngôi nhà rất chi là ẩm ướt luôn nha mọi người rồi bây giờ mình sẽ tiến ra ngồi và bắt đầu đi vào ở đây rất là nhiều mũi luôn nha mọi người mọi người thấy không cái ờ, cây cột này nè nó có một cái sự ờ, kỳ lạ trong này đây mọi người đó à. bên này cũng vậy nè tức là nó có một cái đồ để gọi là chêm hay sao á giờ mình sẽ tiến vào trong nha mọi người Đây. rất là ấm ướt luôn còn cái uh, chiến phát dĩ phía trên ờ, của ngôi nhà là bằng ngói nha mọi người cây có lẽ đây là một cái thớt nhưng mà mọi người thấy nó hơi lạ đó mọi người ha cái thớt hơi lạ này. chúng ta tiếp tục đây là một cái căn phòng không biết là nhà tắm hay nhà vệ sinh hay là như thế nào cũng rất là rộng luôn Đây. trên đất này ha mọi người cái cửa này thì nó không có giống như cửa kia cửa kia bị người ta tháo rồi nhưng mà thấy có một cái niệm tiếp tục mình để sẽ à, đi qua cái à, căn phòng thứ hai nha mọi người ngôi nhà này từ ngồi nhìn vô rất là ghê luôn rất là rùng rợn luôn đây nè mọi người chắc à, lúc trước ở đây có một gia đình nho nhỏ của một cặp đôi vợ chồng nào đó mới à, sinh ra những đứa bé và nó cũng được à, học hành cho nên mới có dáng như thế này không hiểu vì sao ngôi nhà này lại trở nên như thế luôn à, mình sẽ đi ra từ từ Rồi. theo mọi người cái này là cái gì không biết luôn đó đây đây là cái chỗ cái cửa không biết đây là cái uh, thủ tục hay là một cái gì đó đây mọi người xem à trống vào bên đây có một cái ổ ổ máu ổ gì và đặc biệt nha cái căn phòng bên đây thì cái cửa đã bị dỡ ra hoàn toàn luôn mọi người đốt nhang bên đây cũng có đốt nhang luôn nha mọi người đó mình sẽ từ từ vào trong ở đây wow. mọi người ngôi nhà này rất là ấm mốc luôn có rất là nhiều cuốn chiếu luôn đây mọi người con chiếu này nó ấm áp không đặc biệt ở đây có một cái ờ, chỗ để cầu cơ này theo mọi người cầu cơ kiến trúc của ngôi nhà này rất là lạ luôn trong mà ngói hết nha mọi người nè ngói hết luôn sẽ tiến vào trong trong đây cũng giống như là một cái à, ta đốt trái tim vàng bạc rất là nhiều luôn thấy không mọi người đó đây nè có đốt trong này luôn bên kia thì mình thấy không có gì hết nhưng bên này là mình thấy rất là nhiều vàng mã và nhang thậm chí những cái ờ, cái vụ cái hổ ờ, củ mắm hủ gì đây không biết nữa có lẽ đây là cái căn phòng xảy ra vụ án mạng năm xưa trong này rất là nhiều giấy vàng mã luôn nha mọi người đây là một cái cây cửa thôi không mọi người này. Đó. rất là kinh khủng luôn rất là nhiều vàng mã luôn nè mọi người đốt này có lẽ đây là căn phòng đã xảy ra vụ án năm xưa và những người thân trong gia đình thì không còn ở đây nữa mà đã dời đi chỗ khác đây rất là nhiều món một theo mọi người và bây giờ mình sẽ rút lui ra khỏi nhà ngôi nhà này cảm giác rất là u ám luôn mọi người các bạn nhìn vô rất là u ám luôn không hiểu vì sao luôn. gỗ rồi bị mục hết rồi. bị máu mọt hết rồi. kiến trúc nó rất là lạ luôn mọi người ở ngoài thì chủ nhân xây bằng đá bằng đá là mọi người chứ không phải là bằng gạch giống như bình thường nha rất là lạ luôn Đó. rồi TBL xin chào mọi người nha TBL phải ờ, chạy khỏi nơi này mới được không không thể nào dám ở đây được